Xin chào tất cả anh em à, Video này thì uh, Tấn chia sẻ miễn phí cho anh em về kỹ năng chia bài mà không cần uh, phải đan bài vẫn lấy được bài hướng dẫn cho anh em bắt biết kỹ năng trẻ bài là lấy được bài rồi đây một bộ bài hoàn toàn là sách chín bây giờ anh em không cần phải nhặt bài trước làm gì cả bây giờ video này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em kỹ năng chỉ cần chảo xào bài thôi xào bài thôi này. anh em sẽ học cách xào bài như tôi này đây là cơ bản nhé học từ cơ bản này Đó. tập tỉa từng lá một này sau đó này anh em tập tỉa một lá một này bám tay này anh em bám tay này. cầm cho hai hàng này tỉa từng lá một này Đó. tỉa ra hết bài đây là cái bước cơ bản nhất là ai cũng phải học Đấy, bây giờ tùy mà chúng ta muốn lấy sáp hay lấy liêng anh em phải tập tỉa như này cho tôi tỉa cho đến nửa bộ bài nhé rồi dừng lại Đấy. bên hai tay thế bên tay bên này thế Thì này gỗ này cho vuông này cầm này tỉa bài này. Đấy. không cần đặt xuống được tiếp nha chỉ cần tỉa nhẹ thôi mới tập thì nên tập tỉa nhẹ thôi à, tiếp theo này à, bóp bài lại tỉa này anh em nhớ tỉa nhẹ nhàng đấy nhá chậm từng bước một để anh em cùng nhìn nhá à, anh em thấy không anh em nhìn chưa nhìn thấy tôi làm gì không bây giờ tôi sẽ lấy à, sau đó khi chúng ta lên được bài rồi như này rồi chúng ta sẽ bóp nhẹ cái này đặt bài này cắt khớp này chia bài này. đó và chúng ta đã có thể lấy được ảnh rồi không cần phải nhặt bài làm gì cả không cần phải nhặt bài chúng ta chỉ cần xào nhanh một tí là được thôi thì à, muốn luyện được thì các bạn nhìn cho tôi này bây giờ nhé đây là một bộ bài xanh chín này cầm bài lên cái ai à, xỉa vào đấy một con át này chúng ta đây lấy được một con át nhé tiếp theo này bây giờ sẽ lấy con gì một quy này chúng ta sẽ lấy là quy cái át để xác định trước là khuy gã thì chúng ta mới làm được nhé tiếp theo này bây giờ chúng ta lấy con gì con ca đó anh em nhớ phải tập xè bài như cơ này khi lên lấy được QKH rồi chúng ta phải đặt khớp đặt khớp để cắt chúng này rất là hiệu quả thì làm sao có thể bây giờ quy trình này bắt đầu hướng dẫn cho anh em này trước tiên à, tay phải chúng ta sẽ là chọn lấy cái con nào cần à, lấy bài ví dụ nhé anh em lấy con ca này đi thì con ca phải đặt sang bên này con ca phải đặt lên đầu bên này con ca đặt này đó, đây xỉa bài này. khi tay trái này tay trái xỉa này anh em nhớ cho tôi giữ lại ba cây này. giữ lại bốn cây tay trái giữ lại bốn cây làm lại cho anh em xem nhé khi tay phải này, tay phải là xỉa bài này xỉa đến cây ca thì giữ lại này. anh em nhìn này con ca giữ lại nhé đó sau đó tay này giữ lại bốn cây đầu tiên anh em đang được gì ra Đấy, anh em đang giữ lại bốn cây anh em nhìn nhá gì này cho bài phân vuông này anh em nhá giữ lại bốn cây ba cây là không được nhé xỉa bài này gì này giữ lại bốn cây Đấy phải nhớ là anh em làm chậm thôi đừng làm như tôi à quy này xỉa bài này giữ lại bốn cây nhớ trong đầu là giữ lại bốn cây ba lần như vậy ba lần như này anh em tập như này con áp này xỉa bài này giữ lại bốn cây đầu nhé à giữ lại bốn cây đầu sau đó ôm lên trên này một lần này hai lần là giữ lại bốn cây đầu là xong ba lần à. con ca này Đấy. giữ lại bốn cây đầu đây là một cách để mà anh em có thể làm bài rất là hiệu quả chỉ cần xè bài lên là lấy được rồi à. tôi chia sẻ video này là để anh em cùng biết vào học hỏi Đấy. rất đơn giản quy này Đấy. giữ lại bốn cây em nhớ giữ lại bốn cây nhé một hai ba bốn khi lên được bài xong anh em chỉ cần cầm nửa bộ bài này vẩy cong một cái là bộ bài nó sẽ là một đấy, nó sẽ hình như này anh em nhìn không chúng ta chỉ cần cầm bộ này cháo lên đây thôi sẽ nó sẽ ra một cái khớp như thế này đặt bài đây này cầm cho lên cái khớp ca tôi tiện đây tôi dạy luôn cách anh em ờ, cháo giả nhé đặt khớp nhé này chúng ta sẽ cầm một bài chúng ta sẽ ấn nó xuống cho nó cong nó xuống sau đó thì chia nôi nửa bài này vẩy một cái Đấy. thì nó sẽ chia làm hai chiều Đấy. anh em đặt nó sẽ ra một cái khớp đây là kỹ năng rất là hiệu quả đối với đánh bài chúng ta sẽ gỗ vừa này vẩy nhẹ cái thôi đặt khớp nó sẽ hiện ra khớp anh em nhìn không Đó. hiện ra khớp này ví dụ khớp này nhiều anh em là sẽ cầm lắc một cái lên Đó. ví dụ bây giờ khớp này đây đây không cá bài này nhiều anh em sẽ vẩy vẩy vẩy bài lắc cái lên cái rất đây là những kỹ năng rất là đơn giản nhưng hiệu quả thì bây giờ nhé anh em nhớ cho tôi là tập chìa này Đấy. này Chỉ có đan bài là xỉa bài này thôi Anh em sẽ lấy được nước rất là hiệu quả Và nhiều anh em không ai biết được Ai biết rồi thì có thể là xem để vui thôi Còn ai chưa biết thì cứ nhìn cho tôi này, này. Đấy. Anh em nào muốn làm video gì thì comment bên dưới tôi sẽ hướng dẫn cho anh em kỹ năng hiệu quả hơn rất là hiệu quả anh em vẫn luyện này đây tôi đang luyện cùng anh em nhé chứ không phải biểu diễn gì nữa nhá biểu diễn thì mang tiếng là thầy thợ đây tôi chia sẻ cho anh em biết cho nên là anh em đừng nắm gạch nắm đá nhé có thể like đăng ký kênh nếu mà cảm thấy video này ý nghĩa à, anh em đặt khớp này Đấy, lắc một cái này. xong lên đầu ví dụ đặt khắc này đặt, nó lộ được khắc này anh em chỉ cần vẩy tay cái lắc cái lên là Đó. đây là những cái cơ bản nhất những cái chiêu trò bánh khóe cơ, cơ bản nhất anh em cần nắm vững này Đó. À, anh em nào cảm thấy vui thì đăng ký kênh theo dõi những video sau tôi sẽ chia sẻ cho anh em ờ, kỹ năng đánh bài hiệu quả hơn đây là công nghệ uh, hay nhất đấy chào anh em đấy chán có video chán quá lâu không làm video chán quá